vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật. Dự án gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách trên năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa trên năm. Tổng mức đầu tư dự án đầu tư giai đoạn 1 là 109.111,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 và hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025. Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách trên năm, nhà ga hàng hóa 1,5 triệu tấn hàng hóa trên năm. Giai đoạn 3 hoàn thành các hạng mục để đạt công suất 100 triệu hành khách trên năm và 5 triệu tấn hàng hóa trên năm. Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Bởi vậy, tiến độ dự án đang là mối quan tâm lớn của người dân cũng như truyền thông trong nước. Giữa tháng 9 năm 2021 vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị lùi thời gian hoàn thành khu tái định cư của dự án sân bay Long Thành và đề xuất chính phủ hỗ trợ 4.130 tỷ đồng làm hai đường nối sân bay. Trong văn bản gửi đến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông tin cụ thể về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án sân bay Long Thành. Địa phương này kiến nghị chính phủ hỗ trợ 4.130 tỷ đồng để làm hai đường nối vào sân bay. Cụ thể, tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2021, Đồng Nai đã thực hiện thu hồi hơn 3.540 trên 4.946,45 hecta đất thuộc khu vực xây dựng sân bay Long Thành, đạt 71,62%. Phần diện tích còn lại, tỉnh này sẽ hoàn thành thu hồi trong năm 2021. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay là đất được người dân cho tặng, mua bán, chuyển nhượng bằng giấy viết tay, hơn 1.000 trường hợp với diện tích 188 hecta. Các trường hợp này chưa lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Hiện Ngân sách Trung ương đã bố trí toàn bộ số tiền 22.850 tỷ đồng cho việc giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, lũy kế dự kiến đến cuối năm 2021 giải ngân được hơn 18.122 tỷ đồng, đạt 79,3% tổng vốn. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành xử lý theo hướng áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hai đối tượng gồm có người chuyển nhượng, cho tặng và người nhận chuyển nhượng cho tặng. Nếu không xảy ra chênh lệch chính sách, thì cho lập hồ sơ bồi thường trình duyệt. Về tái định cư cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết dự án cần bố trí tái định cư cho 4.330 hộ chính và 866 hộ phụ. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đã xét tái định cư cho 1.838 trường hợp, chuyển cho Hội đồng Bồi thường dự án xét duyệt. Trong đó, các hộ đủ điều kiện xét tái định cư là 1.272 hộ và các hộ chưa đủ điều kiện xét duyệt là 566 hộ. Hiện còn 2.492 hộ dân đang được Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành tiếp tục xét duyệt. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành giả soát các điều kiện pháp lý, hoàn chỉnh hồ sơ để xét duyệt, dự kiến hoàn thành xét tái định cư trong quý 4 năm 2021. Tỉnh Đồng Nai thừa nhận công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư chậm 3 đến 6 tháng so với tiến độ đề ra. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bởi vậy, tiến độ dự án đã điều chỉnh sang năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy hoạch được duyệt trước đây, khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn được hơn 5.000 lô và 3 phân khu tái định cư Bình Sơn là 1.539 lô. Theo nguyện vọng đăng ký của các hộ dân được bố trí tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn thì có 3.939 hộ chính, 866 hộ phụ. 3 phân khu tái định cư Bình Sơn là 391 hộ chính, để tiết kiệm ngân sách nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề xuất thực hiện điều chỉnh các khu chung cư cao tầng thành phân lô nền tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn. Số thửa đất sau khi điều chỉnh là 6.448 lô, tăng 1.446 lô. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Phó Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt tại quyết định 1487-2018 của Thủ tướng cụ thể điều chỉnh không tiếp tục triển khai hai dự án thành phần, gồm dự án thành phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật phân khu 3 của khu dân cư, tái định cư xã Bình Sơn, dự án thành phần 3 và dự án thành phần các công trình xã hội khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, dự án thành phần 4. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành công tác tái định cư sang năm 2022, thay vì năm 2021 như kế hoạch. Sau khi được chấp thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ lập hồ sơ, thủ tục các nội dung nêu trên để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định quy trình chính phủ phê duyệt trong quý 4 năm 2021. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết theo quy hoạch, tỉnh sẽ đầu tư hai tuyến đường nối vào sân bay Long Thành với tổng kinh phí khoảng 18.000 tỷ đồng. Đó là dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường DT773 từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây nối vào sân bay. Kinh phí đầu tư khoảng 5.516 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường khoảng 2.290 tỷ đồng. Dự án đường DT770B từ quốc lộ 51 nối vào sân bay, kinh phí đầu tư khoảng 12.494 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường khoảng 7.595 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị chính phủ xem xét chấp thuận hỗ trợ số tiền hơn 4.130 tỷ đồng để đầu tư hai tuyến đường kết nối trên. Vốn còn lại sẽ cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh. Số tiền tỉnh kiến nghị hỗ trợ dự kiến lấy từ việc không triển khai dự án thành phần 3 và 4, cùng với tiết kiệm thông qua đấu thầu một số hạng mục công trình của dự án bồi thường, hỗ trợ sân bay Long Thành. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của dự án sân bay Long Thành. Nếu hoàn thành,